Facebooker phản đối việc chính quyền phạt 5 triệu đồng vì đăng tin người dân bị bỏ đói. Facebooker Nguyễn Thị Dương, người nổi tiếng với hành động ném dép vào lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh vì bức xúc vụ khu đô thị mới Thủ Thiêm hồi năm 2018, vừa bị phạt 5 triệu đồng vì chỉ trích chính quyền bỏ đói người dân trong dịch bệnh. Theo truyền thông nhà nước, vào ngày 2 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tống đạt quyết định xử phạt hành chính với số tiền 5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương, 31 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Đức về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử hay còn gọi là Nghị định 15. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 22 tháng 7, bà Dương đã đăng một video lên Facebook cá nhân phê phán chính quyền phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức bỏ đói không cho người dân nhận cứu trợ và thiếu chăm lo đời sống cho người dân trong các khu phong tỏa. Công an thành phố cho rằng nội dung video này là sai sự thật. Hôm 2 tháng 9, bà Dương đã phản đối quyết định này bằng một dòng trạng thái trên Facebook. Bà viết, Tại phòng làm việc các anh nói có 4 nhân chứng chứng minh dân không đói. Tôi hào phóng nói tôi có 40 nhân chứng chứng minh chính họ đói phải đi xin ăn. Tôi hỏi rõ các anh rồi để làm gì? Rõ ràng tôi thể hiện thiện chí không muốn căng thẳng với các anh. Tôi đề nghị các anh tới trực tiếp gặp dân trong khu phong tỏa. Và dân tại khu phong tỏa cũng gọi điện thoại liên tục tới cho tôi. Tôi mở loa, dân đồng ý ra trước chốt đối chứng. Các anh kêu tôi tắt điện thoại và từ chối đối chứng. Biên bản thể hiện rõ tôi không thừa nhận mình sai. Dịch bệnh COVID-19 đợt thứ tư bùng phát từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhiều người dân khi các tỉnh, thành thực hiện giãn cách nghiêm ngặt. Người dân bị hạn chế ra khỏi nhà, các nhà máy, công ty tạm đóng cửa, người lao động mất việc. Trên Facebook và TikTok, xuất hiện nhiều hình ảnh và video người dân bức xúc vì mất việc, không có thức ăn và không nhận được sự trợ giúp từ chính quyền. Chính quyền Việt Nam đã gia tăng hình thức xử phạt người dân vì đăng tải thông tin trên mạng xã hội về tình hình dịch bệnh bị cho là sai lệch. Mới đây nhất, và ngày 2 tháng 9, Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu hai người dân phải xóa những bài viết về dịch bệnh khỏi trang Facebook vì cho rằng đây là những thông tin sai lệch đường lối chủ trương của đảng. Lao động mắc kẹt trong khu trọ giữa đại dịch, sống mòn. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, Chính phủ Hà Nội vào ngày 10 tháng 8 vừa qua đặt mục tiêu phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 15 tháng 9. Trong khi thành phố này đang là tâm dịch và số ca nhiễm đã lên đến con số hàng trăm ngàn, chiếm một nửa trong cả nước. Chỉ trong 2 ngày 11 và 12 tháng 8, thành phố đã ghi nhận thêm trên 5.000 ca nhiễm mới và con số tử vong vì COVID-19 trong đợt bùng phát lần thứ tư đã lên đến hơn 3.800 trên tổng số 5.000 ca tử vong trong cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh đã 2 tháng thực hiện lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố, chưa kể một số khu vực như quận 4, quận Gò Vấp, quận 12, quận Bình Tân, quận Tân Bình đã bị phong tỏa, cách ly kể từ tháng 5 2021. Theo thống kê của giới chức y tế thành phố, nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại đợt tái bùng phát thứ tư này được phát hiện nhiều ở các khu nhà trọ có nhiều lao động tự do, công nhân làm việc tại các nhà máy trú ngụ, những người sống trong các khu trọ bị phong tỏa, cách ly gần như ở trong trạng thái nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhiều người lao động bị kẹt trong các khu nhà trọ bị phong tỏa, không muốn nêu tên vì lý do an toàn, chia sẻ mọi hoạt động của họ và gia đình hết ngày này qua ngày khác chỉ quanh quẩn ở trong căn phòng trọ nhỏ có vài mét vuông. Bên em không thể đi ra ngoài được vì đường chính Mã Lò vào hẻm một đoạn, rồi một đoạn nữa sẽ tới nhà trọ bên em. Nhà trọ bên em và các khu khác chung nguyên khu đó có một lối ra đang bị chặn lại, bây giờ đang chặn thêm lớp ngoài nữa. Việc phong tỏa cả tháng này và không được đi ra ngoài do tình hình dịch bệnh thì khó khăn nhất là việc chủ động mua hàng hóa vì chủ yếu là đặt online mà giờ đặt online người ta chỉ cho giao trong quận nên rất là khó. Bữa em cũng đặt thử rồi thì chủ yếu là đặt rất lâu mới được, không có người nhận đơn. Bên em vẫn có người kêu gọi được tài trợ nhưng chủ yếu là thực phẩm như gia vị, mì, gạo, một ít rau xanh. Còn lại những thực phẩm tươi như thịt cá thì cá nhân vẫn phải tự chủ động tìm cách mua. Hoặc như tâm sự của một công nhân đang ở trọ tại quận Bình Tân cho biết. Ở trong hẻm đấy chứ không được đi ra đi đâu. Cái này hẻm cùng có mấy căn nhà trọ trong đây. Lâu lâu có đồ từ thiện người ta cho gì mình ăn nấy chứ ở trong phòng trọ. Không đi ra đâu được, Nhờ mua được thì mua, còn không được thì thôi. Giờ khó khăn mà cũng không biết làm sao cũng ráng thôi. Em ở đây hai vợ chồng, con em gửi về quê rồi. Ở đây có mấy mét vuông ở vòng vòng trong nhà hoài. Không có phòng này tiếp xúc phòng kia, phòng ai nấy ở. Nhiều người còn cho biết họ cảm thấy hoang mang vì giới chức địa phương dăng dây tứ phía, đã vậy còn cắt cứ nhóm giám sát người sống trong khu cách ly khiến họ cảm giác như bị cầm tù giấy trọ em, có nhiều người lắm, không đi được, chỉ là có ai đem đồ hỗ trợ tới thì mình ra nhận, trong đây thì đồ ăn không có, em đang mang bầu nữa, ở đây lâu quá cả tháng hơn rồi, em cũng đang khó khăn. Khu em trong hẻm 12 Lam Sơn, phường 2 Tân Bình, ở trong hẻm của toàn thể dân lao động. Phòng trọ có 28 phòng, khu đấy giờ lập nhóm sát nhau trong cùng hẻm, giờ đang giăng dây. Bây giờ cách ly không cho đi ra khỏi khu ở, khó khăn lắm, đi làm cũng không được. Đi đứng bất tiện, đi đâu cũng không được, muốn ra ngoài mua cái này cái kia, đi chợ cũng không được. Như đi mua thịt cá hay rau cải gì đó thì không có, chỉ được hỗ trợ bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Khó chồng khó, Vừa khốn khó vì không được ra ngoài đi làm, mua đồ ăn, những người ở trọ còn cho biết họ gần như quẩn trí vì hóa đơn tiền thuê nhà, chi phí hàng tháng vẫn đến vẫn đều đặn, không thiếu kỳ nào. Mỗi tháng đóng tiền phòng, tiền này kia, mua cái gì cũng mắc mà không đi làm. Em có ba người, mỗi tháng đóng 4 triệu mấy tiền phòng, nhưng có gì cứu trợ em. Ở nhà cả tháng, vẫn phải chi tiêu mà không có nguồn thu nhập nào, gần cạn nguồn tài chính. Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 5 tháng 8 vừa qua đã triển khai gói hỗ trợ lần 2 hơn 900 tỷ đồng nhằm giúp những người đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy thành phố cho hay gói 1 đã hoàn thành 100% vào ngày 3 tháng 8 và gói 2 phải xong trước ngày 10 tháng 8, nhiều người dân cho hay vẫn chưa nhận được hỗ trợ. Do đó, nhiều người cho rằng thay vì ngồi chờ nhận hỗ trợ, họ chỉ trông ngóng mong sớm có kết quả test nhanh lần cuối để nơi mình sống được dỡ bỏ lệnh phong tỏa cho cuộc sống đỡ áp lực. Bây giờ em không biết chừng nào hết dịch, chừng nào mới được thả ra để đi làm. Chứ vậy hoài thì chắc có lẽ không có gì ăn, có gì nấu đó, nói chung ăn hột vịt, hột gà, hỗ trợ, đồ khô chứ không có gì. Khu em trước mắt phải test thêm nhiều lần nữa và xác nhận không có ca dương tính sẽ được đi ra ngoài, có thể đi làm việc, có giấy thông hành, còn gia đình có phiếu đi chợ. Những khu trọ đã test 4 năm lần như bên em tình hình phong tỏa cũng đã lâu thì ưu tiên những khu phong tỏa lâu test cho họ lần cuối xác nhận có ca dương tính nào nữa hay không để có thể dỡ phong tỏa cho người ta đi lại. Biết là đi lại bây giờ khó khăn, ra ngoài cũng có khả năng bị lây nhiễm nhưng đối với ai có nhu cầu đi làm thì người ta vẫn có thể đi ra ngoài được. Hôm 10 tháng 8, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết gói hỗ trợ 900 tỷ sẽ được đẩy nhanh thực hiện để đến ngày 15 tháng 8. Tất cả người trong diện được hỗ trợ sẽ được nhận tiền. Tuy nhiên, ông Tấn lưu ý không phải người lao động ở xóm trọ, khu phong tỏa nào cũng được hỗ trợ, mà ai thực sự khó khăn mới được hỗ trợ và không phân biệt tạm trú hay thường trú. Kinh phí được chuyển trực tiếp hoặc chuyển khoản cho bà con.